Mọi người, tôi đang đứng tại à, Thành Long Bay ở một cái Gà, Hàm Thuận Nam. Đây là đang à, tôi đang đi trên cái con đường cầu bộ hành tại Thành Long Bay. Phía xa xa kia là những căn à, nhà phố shop house thuộc dự án tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng Thanh Long Bay. Thanh Long Bay này thì có một cái tuyến đường đi bộ rất là đẹp trên không rất là đẹp ở phía dưới thì những cái à, thảm cỏ và những cái cây được phủ xanh rất là đẹp trên cầu thì à, người ta trồng những cái dàn à, bông giấy màu sắc cực kỳ sặc sỡ luôn tổ hợp giải trí uh, du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay thì có quy mô 90 hectare thì còn những căn uh, shop house nhà phố rồi biệt thự rồi uh, căn hồ uh, ờ, view biển Thành Long Bay thì có mặt tiền biển rất là đẹp ở hai bên cái cầu độc hành này thì à, đi bộ này thì có những cái hàng dừa rất là xanh mát chưa có trái nữa nè mọi người những cái cột mà đỡ cái à, cầu này thì bằng bê tông nhưng mà bên ngoài thì người ta làm theo cái vân của cây dừa phía trước mặt mọi người là cái ờ, bãi biển bãi tắm riêng dành cho thanh long bay cực kỳ đẹp là phía dưới cái cầu đi bộ tại ờ, thanh long bay chủ đầu tư thì, trồng những cái hàng dừa rất là xanh mát rồi ờ, thảm cỏ đây là một trong những cái công viên chủ đề đẹp nhất mà tôi từng thấy những cái hàng dừa này rồi bên à, dưới thì họ trồng những cái cây gì tôi không biết là cây gì nhưng mà nhìn nó rất là mát rất là xanh mát rất là đẹp thời điểm này là gần một giờ trưa nhưng mà khí hậu ở đây cực kỳ mát ở phía trên thì có cái cầu tre bóng mát ở bên dưới thì có những cái hàng dừa và những cái cây cỏ nhìn rất là mát mắt nếu mà mọi người sở hữu những cái ờ, sản phẩm bất động sản tại Thanh Long Bay thì ngay cả buổi trưa mọi người cũng có thể đi dạo tại Thanh Long Bay ở dưới chân của cái cầu ờ, trên không này phía trước thì là biển đông rất là đẹp sau đây thì ở đây sẽ có những cái ờ, tiện ích nghỉ dưỡng rồi vui chơi giải trí có nhà hàng để tổ chức tiệc cưới tiêu chuẩn resort 5 sao rồi có những cái ờ, hoạt động thể thao biển ở dưới ờ, bờ biển rồi có một cái khu resort riêng của Thanh Long Bay những cái căn shop house hoặc nhà phố ở đây thì có thể đưa vào hoạt động để nghỉ ngơi nghỉ dưỡng và kinh doanh